yak nga lang nga su chang li na le ga na sai lo na nga a no loi na na loi o ya mu su man na mùa xuân thăng phi lăng chập lăn đủ lâu ngày trong đông nhung vua mỹ ơi hoa nào